rồi rảnh đâu rắn kia lại đây với ta nào vô rắn hả bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang má chân chuột rơi rồi con chuột rơi rồi ủa đang đánh khủng long mà gắn hả gắn hả gắn hả bắt được con gắn rồi em ơi chân cò rồi làm thịt đi ăn chân cò ba bạn xin chào mấy bạn Ồ, xin chào Mấy... bạn Bọn Minh Bình đánh nhau rồi Không được Đừng đánh nhau hả Đừng bắn nhau Vì sao vậy Chị sợ các Các bạn cũng bắn đi Ừ Rồi Có chúng mình chơi với hả? nhau đi Chúng Vậy mình chơi với nhau đi. đi Chơi đi gắn ơi đừng cắn chui nha Hello gắn Chào ra Chào ra Coi đầu đầu đầu rủ thêm khủng long về chơi với rảnh đi Khủng long đâu Nè đem các bạn khủng long về dạ, chơi đi rồi. Nè đây nè đó khủng long dạ, da cam nè Trống nhâm nè Khủng long xanh lá cây Trống nhâm màu vàng Khủng long màu hồng Trời ơi quá trời bạn khủng long luôn Khủng long màu đỏ Khủng long màu vàng Wow Vậy cuối cùng có thịt con rắn này không các bạn? Có thịt con rắn không? Ừ. ừ có, có. ok quất rồi rồi giờ khủng long đánh hồi đông luôn cắn cái đầu con rắn luôn cắn cái miệng gì cắn cái miệng luôn cắn cái mắt luôn chứ cắn con rắn rồi cắn cắn con mắt nè cắn okay. mắt nè cắn con mắt luôn ôi cái mắt con gắn béo quá rồi rảnh xỉu rồi ha ha ha rồi. nước con rắn đi rồi nước, con rảnh đi nước con rảnh đi nước rảnh lại nha không là rảnh sùng ra là rảnh cảnh á rồi đại nó